Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Thì cái video này ấy, lẽ ra mình không định làm rồi Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm video Một cái video ngắn gọn Thì Dạo này ấy, thì khoảng một tuần về đây ấy, mình bị đình trệ cái mạng internet các bạn ạ Đó, bị đình trệ mạng internet là Mạng internet là là làm sao bị đình trệ, có nghĩa bị delay lúc vào được lúc không các bạn ạ Đó, lúc vào được lúc không thì mình cũng gọi điện cho tổng đài cũng phải đến chục lần rồi không phải không phải một hai ba lần đâu các bạn mà mình thấy là cái dịch vụ internet của Viettel mình sử dụng bao nhiêu năm nhỉ từ năm 2013 đó, mình sử dụng rất là lâu rồi mình thấy là cái dịch vụ và cái chất lượng nó sản phẩm dịch vụ rất là tốt luôn và đến cái lúc nào ấy mà bị lỗi ấy thì gọi điện cho tổng đài xuống khắc phục thì ok khắc phục được luôn các bạn khắc phục được luôn khắc phục được luôn được chưa và sử dụng rất bình thường nhưng mà trong một tuần gần đây ấy thì mình sử dụng internet ấy có tình trạng là bị delay rất là nhiều lần và gọi điện cho tổng đài rất là nhiều cuộc điện thoại luôn chứ không phải là một hai ba cuộc đâu và nhân viên Viettel cũng xuống đây làm việc cũng phải đến năm sáu lần các bạn ạ để kiểm tra mà mình biết là bị delay thì nó bị delay nào có nghĩa là lúc có lúc không các bạn bây giờ internet nó vào bình thường này ok bây giờ internet vào bình thường mà cái bị delay ấy à, có nghĩa là lúc mà mình, lúc mà sử dụng ấy nó có lúc là nó có lúc không nó không phải mất hẳn đâu các bạn đó nó lúc có lúc không nó không phải bị mất hẳn đó bây giờ nó lại có này nếu mà kiểm tra về phần thiết bị ấy về phần thiết bị ấy thì mình cũng kiểm tra luôn mình còn sửa thiết bị mà các bạn được chưa mình còn sửa được con vớt cơ mà đó mình không biết thiết bị hỏng ngày nào mình test một cái thiết bị khác là mình thấy là bình thường đó nhân viên việt theo xuống mà thiết bị test cũng bình thường thì vậy lỗi ở đâu đường dây đường dây nếu mà đường dây bị đứt dây thì nó cũng gây chập chờn cái này là nó có lúc có được lúc không nha nó vẫn bị mạnh bình thường nha các bạn nhá đó nó vẫn mạnh bình thường đó các bạn thử tưởng tượng xem một cái dịch vụ internet các bạn bỏ ra mà mà mà mà mà, mà làm nó không được tốt mà mà sử dụng ấy được chưa? sử dụng nó bị delay ấy ờ, cái nguyên tắc của mình ấy mình ờ, làm việc mình nói một là một nói làm là làm các bạn ạ chứ không phải là cái thời bao cấp như thời xưa đâu các bạn đây thời công nghệ hiện tại rồi đó lập tức là mình ờ, chuyển đổi nhà mạng ngay mình ờ, dùng bên mình đăng ký dịch vụ của bên vnpt mình thấy là dịch vụ viettel không thể không thể gọi là không thể luôn mình rất là ghét nha các bạn nhá mình rất là ghét cái delay mà delay ấy các bạn kiểu gì nó rất là khó chịu nó không phải vì vì một hai lần đâu mình không không quá tam ba bận các bạn ạ làm việc với mình là theo kiểu chuyên nghiệp và hiện đại chứ không phải là mang cái thời bao cấp vào đây hoặc là cái cái cái, cái không phải như thời bao cấp của chúng ta nói chung là không phải thời bao cấp rồi nó phải là chuyên nghiệp và à, hiệu quả nhanh gọn đó tính của mình là thế đó. đó mình lập tức là mình chuyển đổi lên một gói mạng mới của vnpt đó các bạn thấy có xứng đáng không ạ các bạn biết là một tháng mình vẫn trả tiền mạng bình thường và nó dùng không ổn định đó bên cạnh nữa nó ảnh hưởng đến cái dịch vụ cửa hàng của mình nữa cửa hàng của mình có phải là cửa hàng của mình mở ra bình thường nó hàng tháng mình vẫn phải đóng thuế vài triệu đấy các bạn được chưa đó nó sử dụng nó cũng liên quan đến internet dịch vụ điện thoại các kiểu đó chứ không phải nó chỉ là một cái thôi các bạn nó ảnh hưởng đến nhiều cái phải không ạ hiện tại thì chúng ta có nhu cầu kết nối điện thoại smartphone tv nó đều sử dụng internet hết phải không ạ các bạn thử thử tưởng tượng xem nó bị lây lây nó bị lây đó nó bị lây chứ không phải là nó nó nó nó nó, nó đứt hẳn nếu mà nó đứt hẳn thì thì nó cũng là một cái vấn đề đứt dạ, hẳn và các bạn phải tìm ra được nguyên nhân khắc phục mà cửa hàng Viettel xuống đây lại bị khắc phục xong lại về về thấy lỗi lại xuống lại về được chưa mình cảm thấy rất là khó chịu cho nên là mình quyết định là chuyển hợp đồng mới bên nhà mạng mới được chưa đó ok mình sẽ chuyển ờ, chứ không phải là mình chỉ vấn đề về cái vấn đề livestream này đâu các bạn mình làm rất là nhiều thứ liên quan đến mạng internet nữa chứ không phải là mình chỉ với mục đích là livestream đâu các bạn đã biết là tối qua ấy tối qua mình livestream một cái đoạn video 4 2k của livestream game ấy 2k nhá 2k nhá livestream 2k lốc độ vẫn bình thường nhưng mà một lúc ấy thì cái tốc độ upload ấy tốc độ upload của nó bị ping của nó bị giảm xuống các bạn ạ tốc độ upload của nó bị giảm xuống thì cảm thấy rất là rất là khó chịu các bạn ạ đó tự dưng là tốc độ upload của nó bị giảm xuống và cái tốc độ download nó vẫn mạnh bình thường nha các bạn nhá cho nên là nó không upload được những đoạn video đó nó lên trên mạng internet các bạn ạ nó không upload được cho nên là nó bị đây nó bị dừng luôn trong một tí nó bị mất luôn mình không hiểu vì sao và đến đây thì nó sử dụng bình thường đó bình thường đó mình không hiểu vì sao mình rất là mình mình mình hơi khó chịu tất nhiên là mình hơi hơi hơi nóng tính một tí bởi vì là nó cái gì mà mình không làm được ấy cảm thấy bị đây khó chịu ấy mình rất là khó chịu các bạn ạ đó cực kỳ khó chịu luôn tự dưng nó vào được nó lại không vào được nó lại không vào được nó lại vào được các bạn cảm thấy là nó khó chịu không rất là khó chịu không ạ chứ không phải nó nó bị một hai lần thì thì khác cái này nó cũng phải lấy đến chục lần mình gọi điện cho tổng đài Viettel gọi điện nhân viên xử lý cũng xuống xử lý này đấy đấy giờ vẫn là bình thường này đó khi gọi gọi xuống nhân viên Viettel cũng nói là không biết lỗi gì mình cũng thấy lạ không biết lỗi gì cũng thấy lạ thật đấy các bạn ạ đến mình mình còn biết rồi ờ, cũng chỉ là một một nhân viên kỹ thuật nói thực sự mà mấy các bạn là thế nó mà mà mà mà cho cho khắc phục khoảng 4 đến 5 ngày thế mà không không không khắc phục được không hiểu vì sao đến mình mình mình đến mình mình còn đoán được cái mạng nó bị lỗi khoảng bao nhiêu trăm nó ở, ở sự cố ở chỗ nào đó rất là khó chịu trong cái cái cái đợt cái đợt tuần vừa rồi ấy đó mình cảm thấy rất là khó chịu cho nên là mình quyết định là chuyển đổi sang một cái nhà mạng mới và mình đóng đóng tiền cước luôn đóng tiền cường thuốc cước xong một cái đó nhà mạng mới mình cũng không muốn là cả tháng nào họ cũng lấy lên đến đến lấy tiền cước cả rất là khó do cái việc trả và thu mình đóng tiền cước luôn đó đóng cọc luôn đấy, đấy là lý do mình chuyển đổi mạng bị delay rất là nhiều bạn đó cái này nó ảnh hưởng ví dụ như các bạn đang livestream youtube hoặc các bạn đang uh, streamer các bạn biết streamer ạ đó livestream trên youtube đó, đấy, nó bị delay vừa khó chịu cho người chơi và vừa khó chịu cho người xem nữa tôi dặn nó ảnh hưởng chứ Đó có ảnh hưởng không có chứ rồi. đó qua đây các bạn biết là nguyên tắc làm việc của mình là thế nào chứ các bạn đó nhanh gọn khẩn trương nghiêm túc hiện đại đó. chứ không phải là bị kiểu như là thích làm thế nào cũng được đó đó thích làm thế nào cũng được uh, làm cho có rồi làm thì phải nó tìm ra nguyên nhân và khắc phục luôn đó. mình ờ, đã dễ dãi là cho thời gian chính xác là bị bị tâm bị tầm khoảng một tuần rồi đấy các bạn ạ chứ không phải là bị một hai ngày đâu và mình cũng gọi điện cho tổng đài rất là nhiều lần tổng đài mà tắt đi bật lại tắt đi bật lại mà cái quan trọng ấy có lúc cái cái cái tốc độ áp lát của nó ấy, ở tốc độ lát nó bị lây các bạn ạ Đó, nhưng mà bây giờ nó lại thấy ổn định này các bạn thấy thấy lạ chưa mình cũng thấy rất là lạ luôn như thế này là chạy ổn định này xuống thì Viettel bảo là chuyển đổi sang ban tầng mới chuyển đổi sang ban tầng mới nó vẫn bị thế này thì sao dạ, có nghĩa là khi mà nhầm ấy nhầm quá rất là nhiều lần quá tam ba bận rất là nhiều lần đấy khách hàng sẽ không tin tưởng được ừ, dạ đó không tin tưởng ví dụ như cách đây khoảng hai ngày bị xuống à chắc là ok rồi nhưng mà tối về nó lại bị khi làm việc nó lại bị mình download một số trang của nước ngoài một cái sang chia sẻ một cái tài liệu về cái cái, cái marketing đấy các bạn cái trang đó nó không cho download nhanh thì bạn muốn download nhanh thì bạn cần phải tốn phí khi mình download một cái file đó khoảng một hơn một ghi ấy khi mình download từ mạng internet về ấy, cái nào có tải rất là chậm nhá mạng đi đây một cái nó tải lại tải lại tải lại cho đến uh, hôm qua ấy, mình mới tải xong cái file kia các bạn ạ đó nó rất là bực tức bởi vì là nó nó không có mạng ờ, liên tục ấy nó bị delay nó bị ngắt quãng cho nó lại có ấy. nó sẽ, sẽ sinh sinh ra cái lỗi này đó nó rất là khó chịu mình không hiểu vì sao mình đã nhân nhượng rất là nhiều lần rồi bây giờ nó lại bình thường Đó, thế vấn đề là sao vấn đề vấn đề như này là vấn đề sao bây giờ như này nó vẫn vào bình thường là sao không hiểu đó đây là lý do mình sẽ chuyển sang một cái gói hòa mạng mới các bạn thử thử tưởng tượng xem các bạn đặt vị trí vào người khác người sử dụng xem cái mạng cứ bị delay thế chạy cứ bị delay thế thì các bạn có chịu được không các bạn có chịu được không mình là là mình quá nghiêm túc ở đây các bạn các bạn có chịu được không không chịu được phải không ạ bị như thế một tuần các bạn có chịu được không không chịu được phải không ạ đó mà mình kiểm tra ấy qua các nhà khác ấy không bị không biết là chỉ vì riêng nhà mình bị thế này mình cũng rất là khó hiểu rất là khó hiểu nếu mà bị bot của người bên kia thì tất cả các mạng nó kết nối với đó nó phải bị mới phải tức là Viettel phải nên xem xét lại có bị vướng mắc hay là bị bị lỗi ở chỗ nào không đó bây giờ lại sử dụng bình thường này bây giờ chắc chắn là sử dụng internet bình thường đến thời điểm hiện tại ấy. đó nhưng mà có lúc nó sẽ bị delay rất là khó chịu đó, cho nên là mình quyết định uh, chuyển sang nhà, nhà mạng mới không nói gì thêm Tuy rằng mình đã sử dụng lâu dài với cái dịch vụ Viettel mình đã sử dụng rất là lâu dài rồi. Mình sử dụng internet của Viettel cũng phải được 4 đến 5 năm rồi. Mà đến thời điểm hiện tại khoảng một tuần nữa đây rất là cản trở cái công việc của mình. Đó. Mình à, thì cái tính của mình ấy, theo một cái nguyên tắc là nó chấm dứt điểm nó một là một nó hai là hai. Đó, không một cái tính là dây dưa như là thời ba cấp của các anh em cả. Được chưa? Đó, mình là con người hiện đại, con người thời buổi công nghệ rồi, cái gì nó phải nhanh, cái nào nó cũng phải dứt khoát dứt điểm, ngắn gọn khẩn trương, thế tin nó mình mất kịp xu thế thời đại thôi khi bạn làm một công việc gì như thế thôi khi bạn à, làm một công việc gì như thế thôi cái này không tốt thì hợp đồng làm hợp đồng bên khác luôn không cần phải nói nhiều đó khi anh em đăng ký một hệ ký kết một hợp đồng hay ký kết một cái gì bên mình ấy thì mình cũng rất là nghiêm túc làm việc đó. cái này cảm thấy mà không được ấy, thì ừ, chấm dứt chứ không cần phải nói nhiều anh em ạ nó cản trở cái công việc của chúng ta nó cản trở rất là nhiều mặt nó không phải là chỉ một mặt mà thôi dạ đó bạn thấy chưa thấy nguyên tắc làm việc của mình ạ xem qua video này anh em thấy ạ mình sẽ đăng cái video này lên youtube của mình dạ. chứ không phải là uh, mình ờ, muốn thế nào được hoặc là thế nào hoặc là à, như thế nào đâu rồi lại chuyển đổi đâu dạ. đó là nguyên nhân của mình chuyển đổi đó và đến hôm nay thì trực tiếp bên ờ, nhà mạng sẽ đến lắp mạng mới cho mình ok không có cái vấn đề gì phải lăn tăn cả đó các bạn phải chú ý là các bạn khi các bạn làm một việc gì đó các bạn phải đặt vị trí định vị của mình vào người khác được chưa đặt mình vào người khác đấy các bạn thử đặt cái ờ, bạn là nhân bạn là là là tổng giám đốc của Viettel các bạn đặt vị trí của bạn vào người khách hàng ấy xem phản ứng của bạn như người khách hàng đấy các bạn bị lây thế thì các bạn à, sẽ xử lý như thế nào thì lúc đó gặp phải như thế nào thì thì các bạn sẽ làm như thế nào thì lúc đó các bạn có khó chịu hay không quá khó chịu đúng không ạ đó quá khó chịu cực kỳ khó chịu luôn ạ à. đến mình đến mình dễ dãi như này mình còn khó chịu đến huống chi các bạn Đấy ạ đó dưới đây vẫn bình thường này vẫn kết nối bình thường này mình không phải là bóc phốt các bạn ạ đây là sự thật đó, mình sử dụng mình thấy thế đó cái thiết bị này không cần phải kiểm tra đến con vớt mình còn biết sửa nó không chỉ là mấy cái thiết bị này mình đã test kỹ rồi các bạn lúc đầu mình bị thế mình cũng thử mà mình mình mình mình mình mình, mình có phải là không biết thử đâu mình thử một cái con vớt khác chạy vẫn bình thường sau đó mình lại lắp lại như cũ nguồn nghiếc thì mình chế một cái nguồn thực sự cái nguồn nó thì nó bị hỏng nhưng mà mình chế chế một cái nguồn đúng cái chuẩn ampe của nó luôn mình chế rồi cái cục sạc của của cái điện thoại đấy các bạn nó vẫn đúng chuẩn cái nguồn đấy nó chạy vẫn bình thường đó đến đây bình thường chạy bình thường mình thấy làm hiện tại đến với bình thường không biết tại sao có lúc là nó bị delay đó Không thì Viettel bảo mình chuyển đổi vì mục đích nào? Tại sao lại dùng lâu năm thế để chuyển đổi? Là sao? Bùng à, đó. Thực sự mình rất là tin tưởng Viettel trong mấy năm nay đấy các bạn. Đó, dùng internet, dịch vụ internet đấy. Nhưng mà trong một tuần này khắc phục quá là quá là yếu luôn các bạn. Có lại có lại không bị delay. Đó. Các bạn thử tưởng tượng xem các bạn bị như thế các bạn rất có, có khó chịu không? Mà mình sử dụng internet hầu như là à, sử dụng internet làm việc với công việc internet cũng một phần thôi bây giờ một phần công việc internet và công công việc internet này nó cũng giúp mình làm những công việc mà liên quan đến cửa hàng của mình nữa đó nó cũng sử dụng internet chứ ví như làm một cái chiếc điện thoại sử dụng download một cái file rom nó cũng phải sử dụng internet và cài đặt máy tính là gì nó cũng phải sử dụng internet liên quan đến công nghệ mà thì nó phải sử dụng internet chứ các bạn liên quan đến công nghệ không sử dụng internet bây giờ công nghệ mà không có internet thì bây giờ thời bây giờ không có internet đấy nó còn Ờ, bây giờ không có internet đấy cảm thấy là còn khó chịu hơn thời xưa mà không có điện đây các bạn đó à, bây giờ tất cả các thiết bị nó đều kết nối internet các kiểu hết đó. từ tivi đó. tivi điện thoại bây giờ cả tivi cũng có kết nối internet thời xưa tivi chỉ có vô tuyến thôi xem bằng chảo xem bằng anten nhưng mà bây giờ cũng phải có internet cơ internet tôi mới mới mới mua cái tivi có internet đó cái gì nó cũng phải kết nối internet internet là có phải có tivi tivi phải có internet phải không ạ mobi là phải có internet internet là phải có mobi máy tính cũng phải là có internet internet thì phải có máy tính phải không ạ đó cho nên là mình ờ, suy sử dụng cái dịch vụ ấy cái số tiền mình bỏ ra mình cũng muốn một cái sản phẩm nó sử dụng ổn định chất lượng phải không ạ đó tóm lại bây giờ dùng vẫn ổn định bây giờ dùng mạng internet vẫn ổn định nhưng mình sẽ chuyển đổi qua gói của bên nhà mạng mới đó chính là vnpt mình đã đóng cước và làm hợp đồng luôn trong ngày hôm nay rồi tối qua mình thấy khó chịu quá mình gọi điện cho tổng đài ờ, viettel nếu mà hôm nay còn bị tình trạng delay thì mình sẽ chuyển cả gói khác sáng nay sáng nay sử dụng internet khách hàng vào cũng phải chờ rất là lâu mà mạng vẫn bị delay mình quyết định đổi sang một gói cước khác về anh vnpt thì cũng xuống đây mình cũng ký hợp đồng luôn và đóng tiết đóng tiền đóng cước các cửa đều đều luôn mà sẽ lắp mạng trong à, nội ngày hôm nay đó các bạn cảm thấy là nó rất là khó chịu hoàng ạ đó rồi ok đến đây kết thúc thôi hoàng đến đây thì tình trạng internet sử dụng bình thường mình có nhu cầu chuyển đổi thôi đó cứ cho là những lời nói lúc nãy mình là là là là, là không phải đi để dạng đó nhưng mà đến như thế này thì mình sẽ chuyển đổi qua mạng khác đó thì ok các bạn nhé mình sẽ kết thúc cái video này các bạn sẽ được xem những đường livestream của mình trên cái mạng mới xem thế nào đó rồi ok bye bye các bạn nhé chúc các bạn một ngày tuyệt vời chúc các bạn à, đầu tuần vui vẻ